Anh chỉ thấy em sẽ yêu mãi thôi Yêu em đồng say suốt đời anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình ở con tâm là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất con tâm á ờ. đường tình duyên của em nó <laughs> gian nan tất cỡ <laughs> có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư Không ờ. phỏng vấn trúng ngay cái ngày cá tháng tư em đen nó vậy luôn đó hả dạ. vậy luôn đó à, ờ, trúng, tượng giả bộ cái gì trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu không biết là uh, có có ai người chọc mình không tại vì thấy ừ. mình ế quá mà thế là em mới uh, mới gọi hỏi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng xong rồi em mới thu xếp vô vừa phỏng vấn xong là về thì uh, chương trình cũng gọi mà chương trình lại gọi trúng má em mẫu đục thừa xong cái là em cũng không đi được xin mời nhà gái Ờ chào cưng Ý, tụi mình chung đội luôn nè Mời nhà trai Ai lấy chồng đi Ai lấy chồng nào Chồng ngon, chồng bổ, chồng trẻ, chồng khỏe đây. <laughs> Ghê, ghê, ghê, ghê Chồng ngon Chồng, chồng bổ. Chồng rẻ Chồng khỏe, chồng khỏe chồng luôn rẻ. Trời ơi Trời ơi. Thấy chưa, thấy nhà trai tôi vui chưa? Mình à, mình bên nhà gái mình nghe câu này có có cái cảm xúc của mình lúc nào sao? À, dạ. Sốc không cưng? dạ cũng hơi sốc <laughs> dạ hơi, hơi sốc, sốc đúng không cô. dạ mình rao lại luôn <laughs> ai lấy vợ không vợ ngoan vợ hiền đây <laughs> thôi bây giờ vậy thôi mình không rao mình tự giới thiệu về bản thân mình đi cô. à, con xin chào cô hồng vân và anh và chú quyền linh và bạn nam bên kia và à, quý vị khán giả và gia đình hai bên ừ. à, con tên là nguyễn thị trang năm nay con 29 tuổi nghề nghiệp của con là dược sĩ ừ dạ. rồi làm ở đâu dạ con hiện tại thì con đang làm ở ờ, um, quận 10 nhà ừ. con thì ở bình thuận ờ à, ở bình thuận mời nhà trai em uh, xin chào anh quyền linh chào chị hồng vân cùng các uh, anh chị uh, cô chú trong uh, trường quay em tên là đỗ quang nguyên hiện tại đang uh, sinh sống và làm việc tại con tâm năm nay em 30 tuổi ạ à. làm con tâm luôn hả dạ dạ làm công việc gì vậy dạ em làm uh, buôn bán online buôn bán các mặt hàng uh, mật ong rừng à, rồi à, bơ rồi trái cây rồi à. à, em có điểm mạnh điểm yếu gì em giới thiệu coi dạ. coi có bán được hôm nay không dạ à, điểm mạnh của em thì à, vui vẻ hòa đồng ừ. rất đúng giờ và uy tín nói chuyện thì à, lưu loát à, cái gì ta cái gì ta còn gì nữa gì ta Đâu, <laughs> để thì coi mới coi. nói giới thiệu lưu loát cái gì ta ông xui để tôi qua tôi coi coi được bộ rẻ tôi mua <laughs> dạ chào chị ừ sao nè nói tiếp đi nè là nhược điểm của em thì là hay bị mù đường và hay quên nữa sao à. biết bị mù đường có đi nhiều không à dạ em đi hay đi shipper á chị ừ. shipper ở con tâm mà phải chạy bằng google maps à ừ. cho nhiều khi đi ờ, đi đi một đường là em về một đường em không dám đi đường thứ hai sợ bị lạc <laughs> vậy á hả bây giờ là mình đường. tự rao xong mình tự đi ship luôn dạ tự... em em ờ, là tự đăng hàng trên mạng và ừ, em tự đi, đi ship giao luôn, luôn. dạ ồ trời chịu khó quá hả? <laughs> dạ rồi, em bơ này nhiêu ký rồi em? <laughs> dạ bơ này thì bữa nay cỡ 5 đến 60 ngàn một ký ạ Là ở con Tâm á hả? À, dạ Hay vô tới đây? Vô tới đây ờ, ở con Tâm em bán thì cũng tầm đó mà ở trong đây em cũng không biết là bao nhiêu anh À tới con Tâm là bỏ là khoảng 5 60 ngàn ký đúng không? Dạ em đi ship cho người ta là 5 60 ngàn ừ. Để hỏi bên đây nha, hỏi bên đây coi làm sao ha Rồi mình nói điểm mạnh điểm yếu mình đi ờ, cưng À dạ, điểm mạnh của em thì là em thì là một người rất là vui vẻ hòa đồng tính em thì thẳng thắn và biết ờ, quan tâm và chăm sóc người thân và những người bên cạnh um, và em biết nấu ăn còn điểm yếu của em thì ờ, nhiều um, nhiều khi em thẳng thắn với lại nóng tính quá thì nhiều khi làm người ta dễ bị mất lòng á ừ. nhưng mà thường thường mất lòng trước thì được lòng sau ừ. à, em thì cũng hơi nóng tính một tí nhưng mà um, cái miệng thì nói nói vậy thôi nhưng mà xong rồi thôi chứ không có để bụng rồi mình là có mấy mối tình rồi cưng à dạ em thì uh, à, trước giờ có một mối tình tụi em chia tay cách đây là 4 năm à, lúc đó thì à, yêu nhau được bao lâu dạ yêu nhau là khoảng được 5 đến 6 năm lý do chia tay là lúc đó thì ừ, hai đứa thì à, quen biết nhau là học ừ, chung cấp 3 xong rồi à, à, em lên đây học thời gian rồi em mới quen thì à, gia đình em thì không có chịu đạo còn gia à. đình bạn em thì đạo rồi bây giờ nghe cái anh bên ảnh anh rao bản thân ảnh vậy cưng thấy có mua được không chắc uh... hay mua mão luôn chắc mua mão luôn mua mão luôn đó bên đây người ta tính mua mão đó rồi vừa ừ. có um, tình yêu vừa có bơ luôn <laughs> có hết đó <laughs> em trai có mấy mối tình rồi dạ em chưa có mối tình nào <laughs> chưa có luôn dạ uh, sao vậy nó như nói cái chuyện tình đường tình duyên của em nó gian nan trắc trở lắm lo đi bán không hay sao dạ cũng có có nhiều cái uh, đi xem mắt nhưng mà cái tính tình cũng không được hợp á xong rồi uh, có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên cuối năm vừa rồi á em cũng đi cắt duyên thì cắt duyên hay là sao duyên âm cắt duyên âm <laughs> dạ đúng rồi em mới cắt xong thì là, là được uh, khách hàng của em là do là khách hàng của em uh, đăng ký thế là thấy ba má em cũng già rồi thế là khách hàng em mới ờ, kêu để chị đăng ký cho ừ. thế là khách hàng đăng ký cho em thì em vừa mới cắt duyên xong cỡ hai ba tháng thì thấy chương trình gọi à. mà chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư không vấn trúng ngay cái ngày cá tháng tư em đen nó vậy luôn đó hả dạ. xui vậy luôn đó hả à, em cũng... tưởng giả bộ cái gì trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu không biết là uh, có có ai người chọc mình không tại vì thấy ừ. mình ế quá mà thế là em mới uh, mới gọi hỏi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng xong bắt đầu em mới thu xếp vô thì vừa phỏng vấn xong là về thì uh, chương trình cũng gọi mà chương trình lại gọi trúng má em mẫu đục thừa xong cái là em cũng không đi được nhưng mà biết đâu được là cứ trắc ừ. trở như vậy để ngày hôm nay em gặp được một cái nửa của em ở bên này dạ. em hiểu ý chị không em đoán đi em coi cái, cái bạn bên đây cái cảm nhận của của bạn bên đây như thế nào em tả thử rồi em nghĩ cô, bạn ấy là một cô gái rất là cũng có cá tính dễ thương còn em mong muốn tìm người yêu như thế nào dạ em mong muốn thì tìm người yêu uh, giống mẹ của em giống mẹ của em luôn mẹ dạ. em sao tại vì em là ở con tâm là hay mệnh danh được chàng trai có hiếu nhất con tâm á Ờ. là hay đi đâu em đi uống trà sữa nè em đi uh, coi phim nè cũng ờ, chở mẹ đi theo chơi ừ. kiểu như là mẹ em hồi xưa cũng khổ em ừ. muốn cho Bù mẹ lại. dạ ừ. cho lại những cái cái cảm giác bây giờ như thế hệ trẻ như đi trà sữa rồi, rồi bây giờ mẹ như thế nào nói chị nghe coi có em có mang theo ảnh luôn ạ à. ồ oh, vậy hả dạ. đâu đâu đưa chị coi coi à, đây là ảnh của mẹ coi coi đàn gái giống mẹ không đây là tấm ảnh mẹ em tỉ mỉ làm quà tặng cho cô gái Ồ vậy đó hả? <laughs> dạ, nói chung là bà ba bà cũng mong <laughs> có có có con dâu lắm rồi. Ê, Thôi mẹ nói đây, chung là mẹ rất là phúc hậu luôn. Nếu mà cưới vợ sẽ về làm dâu đó, nói cho mọi người xem mẹ của bạn đây. Thôi đưa anh chút để này làm món quà tặng bạn gái nha. Anh sẽ qua xem coi nhà gái thế nào nha. <clears throat> ừ. Bên này Ồ, oh, em gái xinh, rất là xinh ha. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? con thì à, con muốn tìm một nửa yêu thương của con là lúc nào cũng à, tạo cho mình tiếng cười vui vẻ ừ. rồi à, chung thủy và có hướng cầu tiến biết quan tâm và chăm sóc con mình không thích đàn ông ở điểm nào con con không thích đàn ông ở điểm là hút thuốc ừ. lăng nhăng lăng nhăng dạ yeah. mình có gì thì mình chia sẻ từ ban đầu thật nói chung là đối với con là thành thật là vẫn hơn yeah. Dạ, con có muốn là ông phải đẹp trai nè phải cao lớn rồi ừ. Ờ, à, đẹp trai cao lớn thì nói chung con chỉ cần ngoại hình ưa nhìn cao lớn thì chỉ cần cao hơn con một m sáu trở lên là được rồi rồi bạn nam bạn đáp ứng được nhu cầu và à, tiêu chí bên đó không dạ chắc uh, cỡ 90 phần trăm ạ chín mươi phần trăm bạn có đào hoa cũng... lăng nhăn không dạ nếu đào hoa lăng nhăn chắc không ngồi đúng trình rồi, rồi. Dạ. Ừ. bạn có ờ, phải là người hút thuốc không dạ không cưng cao mét nhiêu vậy dạ em cao một mét sáu tư <laughs> thiếu còn phân không sao đâu con dạ. ha hôm nay em đi với ai vậy ừ, thiếu còn dạ, phân hôm nay em đi với ờ, chị dâu với ờ, bạn thân ờ, thời còn nhỏ ạ à. rồi xin mời chị dâu cho ý kiến nào Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và khán giả trường quay. Em là chị cũng Nguyên thì hôm nay đến đây thì em cũng mong Nguyên là tìm được một nữ yêu thương của mình. Theo chị thì thấy à, em gái này cũng dễ thương, hiền lành. là Chị thấy cũng hợp với em. Chị mong hai em cho cơ hội để tìm hiểu tìm nhau, hiểu nhau. Ừ. Ừ. rồi cảm ơn em con đi với anh. à, con bữa nay con tới đây là con đi với anh rể à rồi dạ. xin mời anh rể em xin chào à, anh Quỳnh Linh Trường Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay em là anh rể của bé Trang em đến đây từ Đà Lạt từ Đà Lạt xuống luôn hả dạ đúng rồi chị em thấy em dạ, rể dạ, tương thấy, à, em trai này thì nó rất chỉ là được cao giáo dễ tính đi dễ gần phù hợp với uh, em vợ em nên là hy vọng là hai đứa tạo điều kiện tìm hiểu lẫn nhau dạ em cảm ơn <laughs> bây giờ ta mở rào cho bạn à, nguyên với bạn trang gặp mặt nha mở rào rồi à, mình nhận trước đi rồi mình trao sau con đi rồi mình trao quà, quà mình sao? đặc sản ở vùng con tâm là bơ và đây là món quà của mẹ anh tự dạ. tay uh, làm để ờ, gửi gắm cho em dạ, <laughs> mẹ em có cảm ơn gì không tại sao mẹ lại làm cây đó dạ mẹ... tại vì uh, cây sen đá này nó tượng trưng cho sự tình yêu vĩnh cửu và bền lâu và mạnh mẽ nữa dạ em cảm ừ. ơn anh nhiều rồi. <laughs> em nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bác gái giùm em luôn rồi anh cảm ơn dạ. em em cũng có món quà gửi tới anh rồi anh cảm ơn nha. mở ra luôn cưng à em có món quà là chai mật ong là mật ong rừng đó, là cái này là ba em đi rừng bắt được à. À, dạ rồi có chai rửa tay là có gì anh ờ, rửa tay cẩn thận rồi anh cảm ơn em <laughs> rồi hai bạn về vị trí đi à, chúng ta cảm nhận à, về ờ, nhau đi chào em sau bao nhiêu dạ, lần trắc trở đó à, thế thì anh thấy em rất là dễ thương dạ em à, cảm ơn anh có em có ngại yêu xa không em thì um, em không ngại yêu xa nhưng mà em chỉ sợ là ví dụ như khoảng cách mà yêu xa thì không ấy chỉ cần người đó lúc nào cũng đặt mình vô một vị trí ưu tiên á, thì không bao giờ em sợ yêu xa ừ. anh á thì uh, không ngại yêu xa yeah. Dạ. uh, ờ, quan trọng thì cũng như ờ, em nói là phải uh, quan tâm chia sẻ chung thủy với nhau yeah. Dạ. em không có ngại làm dâu đâu tại à. vì um, cái ngành của em thì cũng dễ nữa tại em bán thuốc thì ví dụ như sau này nói chung mình lấy chồng thì chồng Đúng đâu rồi. thì mình đó nên nói chung là ngành của em thì có thể ở đâu cũng được ừ. nhưng mà em thì muốn um, à, lâu lâu anh có rảnh thì cũng có thể thời gian lên thăm em hay rồi kia à anh sẽ thu xếp được uh, thời gian thì uh, một tháng thì có thể là một lần hoặc đến hai lần dạ ừ. dạ thì uh, nói chung là anh cũng có bà chị với bạn bè là ở khá ở ở thành phố Hồ Chí Minh và chị cũng có nhà trong này thì anh cũng hay hay vô đây dạ à, ờ, dạ. rồi tại khoảng vì... bao lâu chúng ta có thể bước tới hôn nhân bàn à, ờ, với nhau đi à, em thì khoảng cỡ 6 tháng tới một năm à. em thì uh, sao <laughs> em thì uh, có thể là năm sau cũng được à, yeah. Dạ. tại vì uh, mình cũng lớn rồi anh yeah. Dạ. thì anh thì nói tóm lại tuổi thì vẫn chưa lớn 30 thì cũng chưa lớn nhưng mà ba má anh dạ nên là khá là lớn rồi dạ nên... em thì um, năm sau cũng được tại vì hết năm nay là em học xong dược sĩ đại học nếu ví dụ mà anh vô được thì mình hẹn hò lúc tầm chủ cỡ nhật. nào ví dụ như chủ nhật, chủ nhật. tại chủ nhật em được nghỉ à thứ à. bảy chủ nhật vậy thì thứ bảy anh anh anh sẽ đón xe vô thì chúng ta <laughs> sẽ làm dạ. em ở à. quận à. 10 hả dạ, em ở em làm ở quận 10 em ở em ở gò vấp mà tại vì học hết năm nay nữa là em xong rồi ừ. rồi bây giờ thế này em à, tiến tới nắm tay cô gái ha rồi chúng ta nói hết những suy nghĩ của mình về người đối diện để xem cảm nhận thế nào đến bây giờ mình có mong muốn điều gì hay không thật sự là anh nó rung lắm anh là người uh, nói chuyện là cũng cũng không mấy đâu mà lên đây thực rất là rung à, ờ, gặp mà ờ, uh, em thì anh rất là có cảm tình luôn yeah. Dạ. là mong uh, em và anh uh, sẽ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn yeah. Dạ. để hiểu thêm thấu hiểu về nhau hơn để có thể chúng ta sẽ cùng về chung một nhà yeah. Dạ. rồi bạn gái có thể hướng dẫn bạn trai đường đi đến tim mình con đường nào nhanh nhất không à, đường đi đến tim thì cũng dễ lắm ví dụ như sáng á, thì tại vì 6 giờ kém là em dậy em nấu ăn để em mang mang theo em đi làm rồi ví dụ như sáng thì anh nhắn tin cho em một tin nhắn là chúc em buổi sáng à, vui vẻ rồi nhớ ăn sáng hay rồi này kia còn trưa thì em nghỉ trưa thì anh có thể nhắn lại ăn cơm chưa rồi này kia nghỉ ngơi chưa chỉ cần một ngày ba bữa thì anh nhắn tin hỏi thăm em thế này thế kia thôi còn tối thì à, tối thì em cũng rảnh rồi à, qua chín giờ anh, anh mấy phải gọi điện rảnh tối gọi nhắn hả tối dạ. tối gọi điện <laughs> tối là FaceTime dạ. tức là rồi, một ngày nhắn tin ba lần sáng call. trưa chiều tối khỏi nhắn <laughs> em có ghi ra giấy cho bạn trai để dễ nhớ đi dạ cái tờ giấy gì cô thấy tờ giấy gì đây đây cái ừ, tờ giấy hướng dẫn ờ, vào tim em á à, à có có nói à. sao có tờ giấy hướng dẫn làm được không cưng dạ cái này thì dư, dư. sức luôn dư ngày bốn ngày bốn tin nhắn luôn á cái này là dư sức em thì hát không hay nhưng sẽ xin tặng uh, bạn gái và trường quay một bài hát à, anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi yêu em đồng say suốt đời anh number one đẹp trai mà dễ thương và con tim rất trung tình mình gặp nhau đêm nay và chừng như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao ngần ngại chi em ơi yêu anh yêu anh nhé này em yêu hơi em có nghe trong tim bỏ tiếng yêu vang lên dành chào em đó này em yêu hơi em có nghe trong em em biết không em ơi I love you, I love you. <laughs> hai hay câu cuối đó, I love you đó, xúc tích rồi đó. Ừ. Thôi mình trở vị trí các bạn. Nếu ta cảm nhận đây đúng là một nửa bánh ghép của mình thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó còn nếu không chúng ta nhường cái nút bấm đó cho người khác khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó bấm bằng cả trái tim của mình một hai ba rồi bấm luôn rồi đó ba chưa kịp ba là đã bấm rồi rồi chúc mừng các bạn hãy nắm tay nhau đó rồi hung đi hung hung hung em cái nè hung hung má